cao chạy xa bay, bỏ lại khổ chủ, tiền mất tật mang. Tuy nhiên, việc Thời báo chấm dùng từ lùa gà với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không mang nghĩ lừa đảo như trên, mà chúng tôi muốn nói các ông Nguyễn Phú Trọng đang răng lưới vây bắt các đối tượng mong đưa vào tầm ngắm của mình. Bắt một vài người thì không thể dùng từ lùa gà, mà đây ông Trọng đang muốn bung lưới bắt hàng loạt. Nghĩa là lùa gà trong trường hợp này sát với nghĩa đen hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Những vụ án như Việt Á, ic và chuyến bay giải cứu chính là những mẻ lưới ông Nguyễn Phú Trọng đang răng ra. Những ai lọt vào trong những mẻ lưới đấy là những con gà không biết thoát đi đâu. Cứ mỗi ngày, mảnh lưới thu hẹp dần và rồi đàn gà cứ lần lượt từng con, từng con chui vào cái lỗ lò của ông Trọng. Hiện nay, vụ án chuyến bay giải cứu đang tạm lắng xuống. Vụ án IC và vụ án Việt Á cũng đang, đang nổi lên. Tại Đồng Nai mới bắt đầu vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Tổng hốt được tới 11 người, trong đó có cựu ủy viên Trung ương Đảng. Nhiều người đang có kỳ vọng với việc bố trí của ông Đinh Văn Nơi tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang muốn lùa con gà khổng lồ, đó là cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012. Tuy nhiên, nhiệm vụ này xem ra quá khó với ông Đại tá Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi và thậm chí cũng quá khó cho ông Tô Lâm. Vụ án Việt Á hứa hẹn rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng nữa sẽ phải vào tù cùng với Nguyễn Thanh Long, Trung Ngọc Anh. Điểm khởi đầu cho những vụ bắt bớ dữ dội hiện nay là Hải Dương. Vào ngày 17 tháng 9, ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương đã bị bắt với cáo buộc chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á, nay đến lượt các quan chức khác. Đây là hình ảnh Đồng Nai nơi bắt đầu hốt vụ IC. Được biết, vào ngày 21 tháng 10, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Dương Thái, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Triệu Thế Hùng, nhiệm kỳ 2021-2026 bị kỷ luật khiển trách. Kỷ luật khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những hành vi vi phạm khuyết điểm trong công tác và mà Ban Bí Thư đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 624 là ngày 17 tháng 9 năm 2022 của Ban Bí Thư về thi hành kỷ luật về mặt đảng đối với những ông này. Được biết, bộ máy tham nhũng của vụ Việt Á thì khá giống nhau. Các CDC là những người trực tiếp nhận tiền, nhưng chủ trương không phải là các giám đốc CDC. Nếu các giám đốc này ăn một mình thì Bí Thư và Chủ tịch sẽ không bỏ qua. Và việc giải tiền hối lộ với số tiền tới 800 tỷ đồng của Việt Á ở khắp các tỉnh thành trong cả nước thì tính ra trung bình mỗi tỉnh thành sẽ nhận hối lộ khoảng 13 tỷ đồng. Tuy vậy, các CDC nhận hối lộ cao nhất vài tỷ mỗi người, vậy thì hàng chục tỷ đồng còn lại sẽ vào túi các vị nào? Đó là điều ông Tô Lâm đang điều tra từ giám đốc các CDC ở các tỉnh lên hình ảnh Hải Dương nơi bắt đầu hốt vụ Việt Á. Vụ án IEC sẽ dẫn đến chân trụ Thủ tướng, vụ Việt Á sẽ dẫn đến chân trụ Chủ tịch nước và chân trụ Thủ tướng. Xem ra ông Trọng chưa quật được trụ nào tại hội nghị Trung 6 là chưa củng cố bằng chứng đủ mạnh và với hai mẻ lưới được răng ra để lùa gà như thế này thì xem ra ông Tổng, Bí Thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an cũng chưa hề có ý định bỏ cuộc. Thời gian tới, ắt có nhiều phim hay Chúng ta hãy cùng chờ xem.